vào căn hộ đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park được trang bị hệ thống Smart Home giúp tối ưu trải nghiệm sống cho những cư dân vừa công nghệ và yêu thích phong cách sống hiện đại. Nằm ngay tại mặt đường 30m với 4 làn xe chạy, kết nối nhanh chóng từ tuyến buýt nội khu và đại lộ 52m, trục giao thông huyết mạch lớn nhất dự án. S102 là tòa nhà được thiết kế hình chữ L với 27 tầng nổi, mật độ căn 22 căn một sàn, sở hữu công viên tiện ích nội khu rộng tới 10.000m2 với điểm nhấn là bộ ba sân chơi phụ nữ trẻ em, thảm cỏ đa năng và sân chơi vận động. Liên kề trường phổ thông liên cấp Vinschool Liên kề tổ hợp nhà để xe thông minh kết hợp thương mại dịch vụ được tích hợp camera nhận diện khuôn mặt và biển số. Ứng dụng mobile cư dân cho phép tìm, hướng dẫn đường đến vị trí đỗ xe còn trống, Chỉ với 5 phút di chuyển, cư dân của S102 có thể dễ dàng kết nối đến hồ San Hô và hồ Ngọc Trai trải cát trắng. Công viên thể thao liên hoàn đến 12.000m2 với bể bơi phong cách resort rộng đến 600m2 và 14 tiện ích thể thao. Công viên Bồ Công Anh rộng 12.000m2 tổ hợp thương mại dịch vụ Hải Đăng 5 lớn nhất phân khu The Sapphire 1. Hướng đông bắc và đông nam của S102 nhìn vào nội khu xanh rộng lớn với công viên vui chơi trẻ em nhộn nhịp, đem đến một cuộc sống năng động và vui thích cho các cư dân nhí và cả đại gia đình. Hướng Tây Nam nhìn sang cụm tòa S206, S207, S208 và S209 cũng như trục đường Hải Đăng. Hướng Tây Bắc nhìn sang tổ hợp nhà để xe thông minh, kết hợp thương mại dịch vụ hiện đại, sầm với S102 mọi nhu cầu của cư dân đều được đáp ứng trọn vẹn và đủ đầy, đem đến cuộc sống an yên, hiện đại giữa lòng thành phố you want to me Maybe I was wrong was wrong, even want wasn't anything. was wrong, even once wasn't anything Yeah, I could say that you did thank you